anh ơi tạt tạt xe vào đây đấy mấy tuổi mấy tuổi mấy say à mấy say anh giang chia sẻ như cái video trước đây giang có lên thì nó mà trời nắng những lúc mà mưa lúc giang à, có đi lên từ dưới lên mọi người biết là trong quá trình mình lên thì có các à, anh các chị các bác đoàn thể nguyện đi cùng thì mọi người biết thì rất là trơn cảnh này là quá trình à, ăn cơm uống nước nhà em à, Hành thì Giang có chia sẻ với em là mình sẽ chuẩn bị những cái gì để ngày mai à, mình sẽ chở vật liệu lên Đây, những măng vầu của bà con cua toàn cua đại áo cái này cua nó còn cua bình thường tí nữa đó. lên mấy đoàn kia nó còn gấp hơn nữa cơ quý vị và các bạn thân mến Hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại à, khu vực chuẩn bị à, chạy lên thôn Tà Đảng, xã Già Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái nhé. Như video hôm qua mà Giang có chia sẻ với quý vị và các bạn biết về cái đoàn thiền nguyện của các anh chị, các bác ở dưới Hải Phòng có lên tận đây để ủng hộ cho các cháu là hai điểm trường à, Ponya và thôn Tà Đăng. Và hai là Giang có chia sẻ đến con đường ở trên thôn Tà Đằng này thì anh Dương hôm qua thì cũng đã lấy cát đây rồi. Đây, mình vừa lấy về hôm qua một chuyến Không có bao tải nhờ Anh nhờ Có bao tải nữa thì ờ, ấy quá nhỉ Bà con không có bao tải thì nó chở được nhiều hơn Mình có sẽ win nhiều không? có nhiều nhưng mà bây giờ đang đi con đi học à. về thì đồ thì không ngại ờ à, ok mình lên với ông này đi trước đi Đấy, có nghĩa là một chị mà đi cùng luôn thì à, mình mình lên cùng à, với anh này luôn Mình lên đấy trước Xong là ở trên đấy đợi Còn bao nhiêu tí nữa mọi người quay xuống lại trở lên Em đây chị mở đi bật lửa Cháu không chơi được à chưa hậu chớ đâu nhá hậu chớ là đưa các chị lên trên đấy là sợ là đi đường này mắc ở giữa đường đấy những à, anh này xe uy này, này dễ này chở sẽ được nhiều hơn Tại vì ờ, có một số ờ, bà con là mọi người là phụ huynh đưa các cháu đi học ở dưới tận dưới ờ, huyện cho nên là chưa đủ người mọi người ạ. Lúc đó mọi người đưa các cháu đi học xong thì mọi người sẽ tập trung về đây về thì sẽ nhanh hơn. Còn mấy, người nữa anh tí nữa thì các chị sẽ lên trên trên đó để trải nghiệm và thực tế cuộc sống của bà con ở trên đó để các anh chị có hướng à, có thể giúp đỡ cháu ở trên đấy nữa. Bây giờ thì à, Giang sẽ đưa đoàn cũng như mọi người là lên trên à, bản nha mọi người nhé Quá trình mình lên thì à, mọi người có thể để ý những cái con đường mà mình đi này lên này Nó dễ hay là nó khó Hiện tại thì thời tiết đang bắt đầu đổ mưa rồi mọi người ạ Không ấy đâu Đổ mưa như này thì mình tranh thủ các anh chị lên nếu như không ấy là tí là mưa to là không thể ấy được à, hiện tại giờ mình còn có một cái điểm ở phía bên kia nữa đấy một chút nữa xong biển bên này thì uh, sẽ đưa tất cả mọi người sang điểm bên kia hy vọng là một cái chuyến uh, đi như này để cho tất cả các anh chị cũng như tất cả mọi người ở dưới uh, sẽ trải nghiệm được đấy mọi người lên đường là hầu như toàn phải đi số 1 cua thì rất là tay áo nếu một người mà chở xi cát lên đây để làm con đường tới nữa là sẽ rất chi là khó khăn như Giang chia sẻ hôm qua thì từ đây mình lên trên bản là bốn cây rưỡi Nguyên chỉ mình đi đường ấy thôi Và xung quanh đây một người biết đồng bào Hơ Mông hay làm những cái thử dụng bậc thang như này này Anh em là lần đầu lên đây đúng không? Ờ lên đây bên, bên này à, mà. Lên uh, um, Bái hả? Ờ. Em lên nhiều rồi. À, lên nhiều rồi. Nhưng mà chưa đi vào những cái bản này. À. Không cái bản này thì uh, nó bình thường thôi. Còn vâng những cái bản nó còn còn à, cái, cao vút nữa cơ. những Cái đường như này ở trên Hà Giang ấy. À thì nó, nó đi hơn này cơ. Có đi hơn nhiều, đúng rồi. Đường nó gồ ghề, nó nhiều đá lắm. Ờ, cái đấy thì anh ở trên này cũng rất là hiểu. À, Đấy, để những cái xe tránh nhau và con đi uh, ghê lắm tại vì quen đường mình thì chưa quen mấy nên là cứ an toàn thôi cứ nhích nhích từ từ Hà Giang thì ngày trước có con đường nguy hiểm con đường đá trắng đấy thì uh, Giang cũng đã từng uh, đi và cũng đã trải nghiệm trước con đường nào mình chưa dám chinh phục cả trước có con đường uh, sống lưng khủng long rồi chứ còn không ai dám ra mình đi cả xe máy bình thường thì vì hai bên nó là vực nếu mình chỉ cần ờ, tay lái mà nó sảnh phát là có thể mình sống vừa bình thường nhưng mà nếu mà ai đi quen đấy nhất là những đồng bào hâm mông ấy, thì thôi mình không không thể bằng người ta được cho dù mình có ở trên đấy cũng không thể quen đường nó vẫn còn có một sự gượng gạo trên này chỉ có xe, xe Win thôi em ạ nó hợp nó hợp uh, lý hơn đi ờ, xe này nó yếu không bằng cái xe Win của người ta khỏe chung là lên đã lên bản thì mình phải lên để trải nghiệm để biết được sự khó khăn nhưng một người mà chưa đi bao giờ ấy thì uh, mọi người mà đi từ thiện nhiều nơi trước mà Giang đi 3 năm gần như 3 năm ở Hà Giang Mèo Vàng là Giang biết sau đó thì ờ, mới chuyển về khu vực Yên Bái quê hương mình để chia sẻ cái ờ, gia đình hoàn cảnh khó khăn mình kết nối với tất cả mọi người lại trước con đường đá trắng nó cũng một bên là vực nhưng mà đường nó nhỏ hơn cũng là một xe chỉ mới lọt thôi còn hai xe tránh nhau là nguy hiểm không tránh được nên là mưa này Hà Giang đấy là gọi là đá tai mèo người ta trồng ngô là người ta trồng ở xen những cái đá này Đây, hiện tại bà con vẫn đang trồng ngô về phần đất thịt thì ở bên Yên Bái như lộ nó sẽ nhiều hơn ở Hà Giang nhưng mà để mà mọi người đi uh, du lịch phượt thì đa số mọi người sẽ chọn Hà Giang cảnh trên đó nó còn kiểu như một chút thì hoang sơ ấy mọi người làm cho con người uh, tò mò nó toàn đá mà đấy lên trên cao này nhìn, nhìn xuống phía dưới mình nhìn thấy cảm thấy ghê nếu như <laughs> mà mọi người đi không quen thì sẽ bị chóng mặt Và những các bạn nào mà tiền đình kém đây cái này rừng vầu này em măng vầu đấy mà mọi người hay bán ở đây đây mang vờ của bà con Rồi, cua toàn cua tại Á cái này cua nó còn cua bình thường tí nữa đó. lên mấy đoàn kia nó còn uh, gấp hơn nữa cơ này anh lên bản này trên này nhiều chưa nói chung là lên uh, qua lần đầu thôi chứ còn những cái bản khác mà nó xa và nó còn sâu hơn nữa cơ đi hàng hai ba mươi cây số bình thường không có điện không có đóm thì còn đấy mà những cái bản đấy đi toàn đường đất đây nó còn có bê tông mình còn dễ một chút cái bản như thì ờ, đi nó khó hơn nhiều nó chưa bản nào khó là có thể làm ờ, chùn bước chân mình được ờ. có nghĩa là nó đường đất đấy, và trời mưa nên là nó bết thì mình xác định lúc mọi người đi không quen thì mọi người sẽ nản chí và bỏ cuộc nhưng vì cái tình thương đồng bào nên là cái sự cố gắng nó sẽ vượt qua được mà khó khăn không có đỉnh núi nào cao hơn đầu gối đồng bào mông tất nhiên mọi người biết là hầu như lên là tí là cua tay áo rất là nhiều trên cao dần nó sẽ lạnh và xương nó nhiều nó rơi đấy. còn đấy sẽ <laughs> mình phải thử thách chinh phục nó chứ cung đường uh, xúc ờ đúng rồi nó có con cảm giác nó phê phê giác nó lạ à? à, nó phiêu mình đi, mình đi đường ở thành, à, thành phố này nó quen rồi đường này cảm nó sợ à. nhất là lúc mình xuống ấy mà gặp xe mình tránh cái cảm giác nó sẽ có một cái chút phiêu chứ con đường ờ, xuống sông nho quế đấy cua đi cua về nhiều người cứ tả tả về thôi tại vì một người chưa quen Từ khi quen đường rồi mọi người đi đơn giản lắm nhất là những à, ai ở miền xuôi ấy lần đầu tiên là sẽ à, sợ và thường thường sẽ đi xe để thuê những anh trai bạn và những cái à, bạn nào mà hay đi phượt đấy thì nó lại dễ dàng hơn đấy, đơn giản đâu <laughs> mà nó lại hẹp một chút này thì nó còn khó may cái đường này là, là đường bê tông này à, bê tông này đường đất mà chưa rất thì không, không không đi nữa rất là chịu luôn rất là cứng người luôn đấy đến, đến, giờ điểm đấy cho đấy phát ở đâu Lượng vừa Đây anh em mình ngồi nó nặng còn lên được nhá trời mưa kìa, trơn đất nổ Wow, lên lên nơi thì à, trời bắt đầu đổ mưa to rồi Không biết là các chị dưới cái ướt không? Hai anh em cố gắng vào đây thì đã Anh cũng hiểu đủ Anh người chưa? Ờ, đang, đang lên Hả? Uh, hả? Anh người chưa? À, hết rồi, hết rồi Hết rồi gì? Ờ. Mưa quá Làm máu chưa? Ôi rồi may quá vừa lên à, đưa anh chị lên đến nơi thì trời đổ mưa to mọi người ạ Kinh luôn Đấy, cái này nó có máy tính nha nhiều lúc uh... À, anh, anh kia đâu rồi ờ, anh? À, lên trên rồi Lên ở trên à? Vâng oh. Hello Làm máu chưa? Làm máu chưa? máu chưa? Có chết tôi quên uh, ngô kẹo này mưa to quá nhờ <laughs> Thích chưa, thích chưa Đấy, Hiện tại mưa rất là to mọi người ạ Nhất thì là đám trời mưa như này mà đường như này thì không thể lên được đấy mấy nữa là à, mình cũng như anh Dương ấy mọi người là sẽ đổ con đường có hai hơn trăm mét lên điểm trường học cho các cháu nhỏ trên này này thế nhưng mọi biết là tranh thủ cũng ngày nắng rồi bây giờ nó lại mưa thôi như này thì ở đây luôn đây không lên trên kia không được đâu lên trên kia lắm anh ơi ở đây đây đây đi tạt vào đây ờ, anh ơi tạt tạt xe vào đây đấy à, cảm nhận thế nào phiêu không trời ơi có, có em gái xinh xinh này vong mới cảm giác cái phiêu rồi đấy đi ngồi sau xe anh dương yên tâm đi anh này là thợ tay lái trường sơn rồi đấy lên rồi mưa ui rồi mày qua mọi người còn lên được đấy từ cái đoạn này ờ, mấy em nữa ừ, anh dương mọi người sẽ làm hai trăm hay à, tí đâu không lên được đâu cái này là, nó chỉ quay thôi trừ khi mình lắp những cái bánh mà nó bằng xích xích ấy thì nó sẽ lên được bà con hay dùng cái đấy mưa ờ, và cuối cùng là lên đây là mưa là này con trai cả em à, đúng không? Vâng, vâng, vâng. À, đây, đây là con gái út đúng không? Vâng. Mọi người vào nhà đi ạ. À? Đây mọi người vào nhà nhỉ? Vào nhà đi. Nhà một chút để uh, cho mọi người. không thể đứng ngoài cũng được. Đấy, phía trong nhà. Ơ con chào bà. Ôi giờ bà hút thuốc lào à? Ô Hảo Chính trong à? Đấy, bà đang ngồi hút thuốc lào hơi tối một chút mọi người ạ. Điện này về này yếu mà. Bà cứ hút đi. Không phải ngại con đâu, Hảo, Hảo Chính trong đi. Đấy, uh, trong ờ, căn nhà của người đồng bào Hơ Mông thì mọi người sẽ làm cái bếp nhỏ nhỏ như này để vào mùa đông mọi người có thể ngồi sưởi với nhau ấy nước ấy yeah ô oh, này quên uh, mua bánh kẹo rồi nồi gì kia em dạ. nồi, nồi gì đây cán lửa đây ạ à, cán lửa à. vâng Tại thì à, mọi người cũng đã lên đến nơi rồi nhá Mà thời tiết vẫn còn đang mưa mọi người Đây là cái ngôi trường à, nhỏ nhỏ của tất cả các cháu Phía bên trong này thì à, các chị, các cô anh là cũng đang bắt đầu phát quà cho các cháu nhỏ à, So sinh à Úi chào úi chào nhá em phát quà cho các cháu thì à, cũng cũng à, hướng dẫn các cháu nói tiếng kinh luôn tập cảm ơn các bác ấy để quen đi ấy. Ừ, ờ, mình biết lòng như Giang thì thường thường hay nói là mình đến đâu mình hay nói các cháu cảm ơn để nói tiếng hâm mông cũng được để cho các cháu có những cái môi trường sau này lớn lên biết lòng cảm ơn ờ, tri ân đấy là cái nét đẹp văn hóa của người Việt à, nói uh, riêng cũng như là tất cả mọi người nói chung ai cũng vậy thôi mọi người cái lúc mà ra còn nhỏ nhỏ này cũng vậy thôi cũng khí nhận được cái quà ai ấy à, cha mẹ rồi mọi người anh em bạn bè là thường thường hay khuyên mình là khoanh tay lại cảm ơn á à, à đấy ô oh, đẹp đấy à, mũ vàng này đẹp đấy mới đây à. đấy, toàn áo ờ, rất là mới đấy bánh kẹo thì các uh, cô cũng mang trên này chuẩn bị rất là nhiều sau đợt lên uh, Thực nhiên này thì một chút mình cũng chia sẻ với mọi người là các anh chị là cũng muốn lên thực tế để mà có thể tham quan và trải nghiệm cũng như là thực tế của cháu trên này này về cơ sở vật chất cũng như là nền viện ăn học hành như nào để các cô các bác có thể có cái ờ, hướng giúp đỡ ờ, lần tới hai ba nào cười lên go lên máy nào chụp để nhìn nữa sau một cái ờ, chặng đường khá là dài mọi người đi vào trong này đi khoảng tầm ờ, bốn cây số hầu như là mình đi toàn đường đất thôi không có cái đường bê tông nào để mà vào đây cả đây như mọi người có thể thấy là xe anh em mà mọi người là chỉ có xe Giang với xe anh Dương vào đây còn bà con ờ, đón các chị ở đây là cũng đi rất là vất vả trên ờ, đường đi thì ờ, <laughs> mình cũng ghi hình một chút cho mọi người xem này bây giờ mình sẽ lên cùng các chị ở trên này để trao những phần quà cuối cùng ở cái món nhang này mọi người nhé sau đó thì mình sẽ cơ động về nghỉ hôm nay là các chị là một chuyến đi trải nghiệm khá là vất vả rồng rắn lên mây đây anh bị anh đi đâu đấy anh dương lên đây rồi anh bỏ mất rồi lên thôi lên thôi đấy. thì vì uh, thứ nhất là các anh ở dưới uh, chỉ chưa quen lên bản đường vâng, này chắc không ai dám trả lời đâu nhỉ đang tranh nhau thở đấy trên này cái trường à, điểm trường mầm non nho nhỏ ở Pon Nhang sầm tấu mọi người nhé còn đất không xây lại xây cao thế nhỉ? Đây mọi người thấy không? Đây là những khu vực một cái bản nó nho nhỏ nằm sâu. Cách quốc lộ uh, chừng uh, 4 km. Bà bảo đi bên này này, bên bảo đi bên này này. còn đợi tôi dìu lại đấy. Các chỉ à, đeo dép với lại đeo giày nó trơn đấy như giang là đi là mình cứ ờ, đôi giày dép tổ ong thì nó chắc Sau này các anh cứ chỉ mà trên này mà lên lấy vợ vùng cao hoặc lấy chồng vùng cao là rất là khỏe. nhất là bắp chân to các bạn nhé. Ô, con chào bà. Có món gì đây? Hả? Của tây bóc cửa luôn. à, Bò à. cửa à, Có nghĩa là à, chị đi à, trồng ngô Bò cửa là ngô Để Những cái cây ngô mà người sẽ trồng ở những cái khu vực này này ừ. đâu nương bà từ đâu bên kia hỏi em chị đây là cái đường à tuần bên kia có người đi Ồ. đường châu đi đúng không <laughs> đấy đấy đấy đấy hơn trông còn hơn ở cái chuồng châu mà châu cái này là mua bé thôi cái này đi chị tự đi được Đấy như à, mọi người thấy đường lên này đấy Rồng rắn lên mây mà Cảnh này là Đấy cái cảnh này là ít khi gặp lắm Để lên vùng cao thì mới, mới, mới à, có những cái thước phim như này đấy nhờ được cái là anh chị à, rất là nhiệt tình để lên bản thứ nhất là lên ờ, để ờ, xem cuộc sống bà con trải nghiệm ở trên vùng cao như thế nào hai là muốn uh, góp một phần công sức để uh, giúp đỡ các bản làng cũng như là các, hộ gia đình cũng như là các cháu nhỏ nhất là các cháu học sinh này ở cái trường học mà nằm chơi vơi trên chóp này đi bộ này mà giày nó trơn ở dưới anh dương ấy đi giúp người đẹp mà một tay đi giường này lúc khó khăn thì bỏ à, gái lại một mình đi bên này sao bên này đây đây ra đây nó không chơi đâu sao nhiều cứt trâu còn đi đường nào thế này đây bên này đi thối thế thì uh, bây giờ lên đây là thơm cũng thành à, thối thối cũng thành thơm hết dương bây giờ là lúc khó khăn là hay hay bỏ lắm <laughs> đấy lúc mà ấy cái là nắm chặt thì thôi rồi cẩn thận nhé bây giờ phải ghi hình cho chị là ừ. em chị ở bên nước ngoài bảo là chị đi chơi à <laughs> ô cứ bình tĩnh bình tĩnh trời dạ. ơi đấy chân hôm qua chị là còn bị ờ, đau đấy nha mọi người nhé chị bảo là chị đã thành công chị về ờ, cho các em chị ở bên nước ngoài thôi mình đã lên đến đỉnh rồi đến một chuyện rồi chứ wow đây mọi người nhìn đấy này không mà đường đi lên nhà người ta là đường này à quá khổ anh mưa hả đường đi lên nhà người ta đây à cái này cũng đường đi làm của bà con thôi nó tùy đây trên này có nhà này ừ, thì vì là mưa thì nó như vậy thôi ý anh tất cả những người đi lên là đúng rồi thế thôi đúng không ở đây thì bà con này mục châu bò đấy đây mọi người thế này này đấy cái điểm trường bên kia này đấy điểm trường mầm non thôn mo nhang ý chắc phải có gọi nó xuống được đấy rồi giờ chúng ta, ta cùng vào trong này nhé Ơn rồi cậu đây rồi Cậu Phong đây rồi Ông mang đây là ờ, phát luôn cho mọi người trên này luôn thôi Đấy giờ dạ. Xin chào nhá Ô, oh, xin chào nha, xin chào nha. mấy tuổi, mấy tuổi, mấy sai à? Mấy sai. Mấy sai. ngày ngày cháu ngoan rồi, vâng, chú bảo vâng. cháu sẽ được hứa bé ngoan. Các à, phụ huynh của các cháu là đến đây để ấy. Một giây ngoài đi mọi người ạ. Dép mình nó bẩn đấy chung là một người đến đến đây là cảm nhận là rất chi là gian nan nhưng mà sẽ là một cái niềm vui và một cái lần trải nghiệm trong cái à, cuộc hành trình Đấy, trong này các cháu nhỏ chuẩn bị tí nữa cô giáo sẽ phát cho các cháu nhỏ quà đấy cháu có quần áo à, mới này mũ mới này các đồ chơi rất là mới và các à, cô đã cắt công từ dưới à, hải phòng và mang lên con đường đi thì mọi biết là rất là gian nan trơn trượt nhưng với cái sự à, yêu mến vùng cao thương các cháu nhỏ bà con ở trên này thì người cùng uh, chung vui với uh, niềm vui cái sự khó khăn của bà con ở trên này ở trên này ra mới cảm nhận được là mình ờ, muốn gửi đến ờ, cho mọi người ấy tất cả mọi người đây là mong muốn mọi người gửi đến một cái thông điệp đó là yêu thương với những cái ờ, tinh thần dân tộc của Việt Nam mình là lá lành đùm lá rách mình cùng chung tay dù là phân nhỏ nhưng mà mang một cái ý nghĩa rất là lớn thì thông qua những cái uh, thước phim này Giang cũng uh, mong muốn mọi người hãy lan tỏa yêu thương gửi đến uh, một cái thông điệp để cho mọi người có thể biết được cái tình người tình cảm cũng như là sự yêu mến của tất cả mọi người hãy dành cho nhau và mình cùng san sẻ với nhau à, một tí nữa thì video clip này Giang vâng, ghi hình lại cho mọi người cùng theo dõi Hy vọng rằng mọi người hãy lan tỏa yêu thương và cùng Giang chia sẻ tới rất là nhiều người mọi người cùng biết và đặc biệt hơn những nhà hảo tâm trong và ngoài nước những ai mà mong muốn giúp đỡ vùng cao về cơ sở vật chất cũng như là tinh thần ủng hộ Giang bằng cách uh, like và chia sẻ đến rất là nhiều người nhé và người muốn ủng hộ thì hãy à, liên hệ trực tiếp cho Giang qua cái số điện thoại Giang có để ở trên kênh thì Giang cũng uh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái ở những clip tiếp theo thì chia sẻ nhiều hơn với mọi người về hình ảnh uh, của con trên này nhá hai ba nào cười lên go lên máy nào chụp để đi nữa Hiện tại thì à, các anh chị cũng là đoàn nhưng mọi người là cũng đã phát cho các cháu nhỏ rồi thì à, những cái hộp ừ, quà sữa bánh kẹo rồi quần áo tuy là những món quà nhỏ nhưng mang một cái ý nghĩa và một thông điệp rất là lớn giang cũng muốn ờ, thông qua những cái thước phim của giang để truyền tải tới mọi người thì hy vọng rằng mong rằng trong cái tương lai chúng ta cùng xây dựng một cái ờ, văn hóa à, yêu thương của người Việt là lá lành, đùm lá rách. À, Giang cũng à, thay mặt bà con dân bản cũng như tất cả mọi người khán giả trên kênh của Giang là cảm ơn các anh chị ở dưới Hải Phòng đoàn đã cố gắng bớt chút thời gian để lên tận nơi để trao món quà cho các cháu và những cái con đường trong thời gian tới của anh chị và cô bác đoàn thì à, Giang cũng như là anh Dương Đức Phong sẽ cố gắng thực hiện nó sớm nhất nhanh nhất để cho các cháu có những cái uh, bước chân vững chãi tới trường những khi mà trời uh, mưa nắng rất là khó khăn đấy để các bác là đang chơi với các cháu nhỏ rất là vui luôn khi mà lên đây cảm nhận được cái tình yêu thương của bà con ở trên này dành cho tất cả mọi người ấy video ngày hôm nay thì ờ, Giang cũng xin phép được khép lại đây thôi xin chúc cho tất cả quý vị cũng như các bạn đã có một ngày mới thật vui vẻ hạnh phúc và ấm áp bên gia đình người thân lan tỏa cái sự yêu thương tới rất là nhiều người xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở vô kế tiếp nhé cháu nhỏ là rất là vui khi mình nhận được những món quà của các cô các bác anh chị như là mọi người ở dưới hải phòng đấy trực tiếp này lên áo rất là mới mũ mới đồ mới bánh kẹo sữa đây nữa và tất cả các con đường đang tới ở trên này này mọi người này